xíu mua xì chuột nghe em hiểu rồi chị ủa chị bà nói sao bà đứng đây trời ơi làm cái điện thoại xin chào các bạn mình là chuột mình là gấu khi sang Nhật thì mình có rất nhiều cái lần đầu tiên và hôm nay chúng ta lần đầu tiên sẽ làm con dấu trên máy, máy bán, bán hàng, hàng tự động. động. Đi. Đi thôi. bây giờ chúng ta đã đến với máy bán hàng tự động đây chính là những loại con dấu có giá giá từ 500 yên đến một xe rưỡi và chúng ta lần đầu tiên làm cái máy nên sẽ làm những cái hẹp nhất tại vì có ờ. rất là nhiều sai sót đây là list những cái loại hăng cô mà nó có sẵn mình có thể vô đây coi cũng được đây là hai loại mà mình lựa chọn thì à, bạn à, chuột thì bạn chọn cái màu đen Start. Start. Đang cứ nhấn Loka n qua thôi. Cái đầu tiên này là dành cho dấu xác nhận cá nhân chỉ dài được khoảng tới 4 chữ. Cái này cũng xác nhận cá nhân khoảng 2 chữ, viết theo hai hàng. Cái này thì có thể dùng làm dấu ngân hàng, viết từ phải sang trái. Còn cái loại này thì viết được cả tiếng Anh rồi chữ cứng sẽ có từ một hàng cho đến hai hàng này thì tự mình có thể viết tay và nó sẽ in thành con dấu cho mình còn này thì nó có thể viết bằng hình hoặc là chữ gì đó tùy thích còn cái này sẽ là màu và chữ trắng cái này thì là cần trắng cũng là màu nhưng mà dưới theo hàng ngang ok bây giờ chúng ta sẽ chọn cái nào đây hay là vẽ tay đi vẽ tay có thể vui thôi chữ xấu lên nhục thì xóa để lại được mà vậy thôi mình sẽ làm dấu cá nhân thì cái này à, nó sẽ tốn từ 10 đến 20 phút nếu mà hiểu thì chúng ta nhấn ở trên còn không thì nó sẽ cancel à, chúng ta nhấn cái nút ở dưới かきくけこ ok à, cái chữ này được không ừ về chọn trên hay dưới đây mình thì thích ở trên ok đồ chùa thì chọn đại đi nếp mỏng đi mỏng nhất đi này là vừa rồi bây giờ mình sẽ chọn chất liệu màu đen hay là màu trắng màu đen đi ok tại vì hôm nay mình mặc áo màu đen kệ bạn nó hỏi là có muốn mua luôn kê sự không nhưng mà nãy mình coi thì hết kê rồi cho nên mình sẽ không mua kinh phí rồi giờ là tiết mục quan trọng kinh phí rồi nếu mà các bạn có điều kiện <laughs> hãy tài trợ kinh phí để mình thực hiện thêm nhiều clip nữa và tiết mục quan trọng nhất là sếp bỏ tiền vô sếp ơi tiếp theo là khi khi bỏ tiền đâu bỏ tiền đâu rất là quan trọng đó chính là bỏ tiền vô bỏ tiền vô khe đây. khe đâu khe đâu đây chính là chúng ta có hai khe khe trên và khe dưới ở đây là chúng ta sẽ bỏ vào tiền giấy có mệnh giá từ một sen trở lên và đây là <laughs> đây là sẽ bỏ tiền đồng 500 yên đó ờ. mất rồi đúng và ờ, sau khi đã mất tiền thì chúng ta sẽ đợi ừ. đây chính là thanh thể hiện trạng thái nó đang thực hiện in con dấu cho mình trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ xem những cái ờ, bước mà nó thực hiện nó hiển thị trên màn hình đầu tiên đó chính là cái chủng loại tiếp theo là chúng ta sẽ chọn nhập tên vào tiếp theo là cái kiểu chữ và vị trí tiếp theo là những cái thao tác mà mình muốn chỉnh sửa này nọ tiếp theo đó chính là chọn ờ, sản phẩm và sau khi bỏ tiền thì chúng ta sẽ chờ để nó khách đây chính là thời gian để nó khách có những cái mà nó đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đó là nó chưa có khách xong những cái màu vàng vàng vàng vàng là nó đang khách từ từ từ từ từ quay ờ, à, và cuối cùng đó chính là hoàn thành nhưng mà phải chờ tới 8 phút rồi đây chính là máy gấp thú một, ờ, một món đồ chơi rất là ưa chuộng tại nhật trong thời gian chờ đợi thì nó làm thân cột thì à, nó thiết kế cái bên để chúng ta có thể giải trí và hôm nay chuột sẽ gấp thử cho tất cả các bạn xem đầu tiên thì mình sẽ bỏ 100 yên vào ke này và chúng ta sẽ di chuyển đặc biệt đó là chúng ta chỉ được nhận một lần thôi và mình đã thành công oh man không thể tin được và chụp thành công yeah. ừ đâu may mắn hôm nay rồi sao có thể như vậy được wow bây giờ sau khi chờ đợi 8 tháng 10 ngày thì nó cũng chuẩn bị thành công một chút xíu nữa thôi chúng ta sẽ xem kết quả nó như thế nào sau khi chờ đợi mỗi mồn mồn mỗi mồi con mắt thì chúng ta đã hoàn thành và để xem chữ nó như thế nào thì về nhà chúng ta sẽ ảnh hưởng nhé